Xin chào à, tất cả anh em Hôm nay tôi muốn gửi đến anh em cái à, cái bộ à, sản phẩm bộ hột áp dụng cho anh em đi chơi bầu cua rất là hiệu quả và có tính chính xác tôi có thể khẳng định là tuyệt đối tuyệt đối 100% tại sao tôi dám nói như thế bởi vì sao theo cái kinh nghiệm bán hàng lâu nay của tôi và cũng như là qua đánh giá của khách hàng thì ờ, về cái bộ hột bầu cua báo dung sáu mặt nó là một cái cách chơi bầu cua đánh bầu cua bịp rất là hiệu quả và có tính chính xác rất là cao tôi không nói khẳng định là tôi không nói là 99% mà tôi dám khẳng định 100% khi anh em đi chơi bầu cua đánh bầu cua bịp chỉ cần đưa được một cái hột bầu cua này vào trong đây nó là có ba cái hột bầu cua nhưng mà chỉ có một hột thôi một hột duy nhất là có à, chúng ta sẽ đưa một hột duy nhất vào và khi chúng ta lắc thì lên mặt nào nó sẽ báo dung cho anh em biết mặt đó qua một cái cục dung và đây nó chính là cái cục dung ờ, anh em nhé khi sử dụng cái bộ báo dung này anh em chỉ cần gắn pin vào và bật công tắc lên đây đây nó có một công tắc này. khi bật công tắc lên thì cái đèn nó màu xanh và khi nào mặt nào nó rung thì cái đèn này nó sẽ chuyển thành màu đỏ và khi chuyển thành màu đỏ thì tất nhiên là à, lúc mà nó sẽ rung cho anh em biết theo từng nhịp rung bây giờ tôi sẽ thử cho anh em cái um, từng nhịp rung và tôi sẽ ghi ra cái tờ giấy này tôi test thử cho anh em từng mặt một của cái bộ hột bầu cua báo rung này nhé từ tôi sẽ ghi công thức chơi đầu tiên là mặt bầu này cua tôm à, cá này gà và nai đây nó là cái năm nhịp dung của năm cái ờ, mặt của bộ hột bây giờ tôi sẽ test thử xem nó là cái hột nào đây nó là hột này anh em mày trước tiên là tôi sẽ thử mặt bầu nhé và khi ờ, tôi thử ở cái ờ, nhịp rung đây và lát nữa tôi sẽ đưa cả ba hột vào tôi lắc thử xem cái độ chính xác của nó có ờ, như những cái gì mà anh em đánh giá không bầu nó là một ngắn một dài này cua thì tất nhiên là không dùng rồi bây giờ sang mặt gà gà là hai cánh ngắn anh em nhé cá này cá là một cái ngắn này nai nó là hai cái dài tôi sẽ thử lại một lần nữa chắc ăn chính xác nai nó là hai cái dài và còn một mặt nữa là mặt tôm tôm nó là một cái dài và cua thì tất nhiên là không dung đó đây là nó là sáu cái nhịp dung của cái bộ hột bầu cua báo dung sáu mặt này bây giờ tôi sẽ để vào đây và tôi sốc thử cho anh em xem đây nó là cái cục dung rồi anh em nhìn này Đó. tôi sẽ để ở đây cho anh em à, chúng ta cùng quan sát nhé khi vào chơi anh em chỉ cần cầm cục dung này thôi và khoảng cách từ cái cục dung từ cục dung này cho đến hột này anh em cứ đứng xa 4 đến 5 mét vẫn bắt sóng được thoải mái nhé anh em yên tâm rất là xa nó bây giờ nó là hai cái dài rồi hai cái dài à, có nghĩa là có con nai em nhé đó hai con nai Tại chắc chắn là có hai con nai lên lên rồi trong hai con nai này thì có một con nai là đã được à, chúng tôi gắn chip vào bên trong bây giờ không dung không dung có nghĩa là con cua nhỉ chính xác tuyệt đối luôn có một con cua bây giờ là một cái dài một cái dài tất nhiên là có con tôm anh em nhé tôi sẽ khui thử đó một tôm và hai cá này chính xác không vẫn là một cái dài một cái dài vẫn là có một con tôm này. đó một tôm một cá và một gà tiếp tục không dung không dung có nghĩa là con cua đó đặt một con cua lên hai con cua liền anh em này bây giờ không dung anh em nhé không dung có nghĩa là có con cua đó chính xác một con cua nhé một cua và hai nai vẫn có một con cua đây anh em này không dung đó một cua một bầu và một nai một cái dài một cái dài có nghĩa là có con tôm anh em này đó một tôm và hai bầu hai cái ngắn hai cái ngắn có nghĩa là có con gà anh em nhé Đấy, một gà và hai bầu hai cái dài hai cái dài đây tất nhiên là có con nai anh em Đó ba con nai liền tôi đặt một con nai thì nó lên ba con nai liền anh em đó anh em nhìn hai cái dài là con nai này vẫn là hai dài hai dài tiếp tục là có con nai nhé đó, một nai một cá và một tôm anh em thấy nào sự hiệu quả của cái bộ hột à, bầu cua báo dung sáu mặt này nó có tính chính xác rất là tuyệt đối rất là cao không sai một uh, tiếng nào cả thì um, anh em nào cần tìm hiểu và liên hệ có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại đây nhé 0844 555 559 và 0983 30 từ V2 một lần nữa xin ờ, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này chào tạm biệt tất cả anh em